xin chào mọi người Hôm nay Quyết sẽ có một cái cải tiến dành riêng cho thợ cơ khí cải tiến uh, rùa kê trong máy cắt kéo vào rất tiện có cái kê nên là phải đi à, lấy kê để kê và cái cái mặt phẳng là mặt phẳng là không biết có chuẩn không hơi bị chéo kênh ok cắt phần ở ờ, cái mặt này là ờ, đã bị chéo kênh nhiều kênh rất nhiều chéo bây giờ cải tiến là dùng ờ, con lăn kê con lăn mình đây con lăn sau khi cải tiến con lăn này có thể được điều chỉnh để tay điều chỉnh để lên cao mình, mình muốn cho nó lên cao thì chỉnh lên xoáy vào Và muốn hạ xuống để cho mặt phẳng cái phẳng ở kia tương đương với mặt bay ở kia thì hạ xuống đây hạ xuống và đặc biệt là mình có thể kéo ra muốn kéo vào thì ờ, kéo vào và đẩy ra đẩy ra rất nhẹ đấy cấu tạo nó sẽ như thế nào như này rất tiện okay. kéo vào rất tiện ok trong dợp trong dợp mình kéo như này thì rất dễ bị đổ à, như vậy rất mất thời gian để kê lại và sau đây à, tôi sẽ tiến hành tháo à, phẫu thuật xem à, trong này con rùa trượt này nó có những gì này là chốt trẻ trong trôi rút ra xoáy bu lông mở ra nu lông và đây là con ờ, bu lông tăng chỉnh bu lông tăng chỉnh khi mà con bu lông này khi mà mình ờ, hạ xuống để cho cái cây sắt mình cần cắt bằng với mặt ờ, bay của máy hay là cần nâng cao lên sẽ nâng ở đây đấy rút ra đây thì tôi đã làm ở đây là hai vòng bi ở mỗi đầu có một vòng bi đây hai đầu hai vòng bi vòng bi đây lắp vào bên này cũng vậy bên này cũng hai đầu hai vòng bi và đây là hai cái càng càng này đây khi quay được đây là bản lề quay mình nâng lên hạ xuống bên này cũng vậy nhưng mà chúng ta phải tiến hành à, làm à, chặn chặn ở phía này trường hợp ừ, để không nó không bị trụm vào như này hai cái không bị trụm vào quá này rồi khi lên nha đã chặn đây rồi đây để nó luôn trong tư thế này trường hợp nó lên cao như này thì nó trụ vào nhau quá trụ vào giữa quá thì nó trụ vào tận đây hay hai trụ đây thì không hiệu quả ở đây thì cần một đoạn ống ống ở trong này có trục bản lề bản lề thành uh, chặn topper dành lắp lại một tay cầm ờ, máy quay tay làm hơi khó thao tác mà để à, tăng chỉnh được thì à, người cần cái thanh ren ren như này nó dài để mình có thể tăng chỉnh được dùng cái chân kia. okay. tay cầm điện thoại em dùng để chân nên là hơi khó lắp tay cầm điện thoại rồi mình ờ, xoay uh, ờ, ecu vào một cái cải tiến ờ, rất tuyệt vời các bạn các bạn là làm làm cơ khí mà cắt sắt mà kéo đi kéo lại dê này là rất hiệu quả kê nó không phẳng mặt máy là mình kê giống như kéo cắt nó còn kéo cây cắt nó còn bị tụt bị đổ rất bực mình tôi sẽ lắp ờ, cây len tăng chỉnh này cây len tăng chỉnh xoay nó lên nó dốc như này nhưng mà khi à, mình mà đặt cây sắt lên như này đặt cây sắt như này nó đặt cây sắt lên như này nó sẽ phẳng ngay đấy Nếu mình tăng chỉnh đây tăng chỉnh tăng chỉnh đẩy cây sắt lên cho phẳng mặt máy phẳng với mặt của máy cắt nó không bị kênh tùy theo mình chỉnh ví dụ nền nó mà thấp xuống hay là cao lên thì chúng ta cao lên chúng ta hạ xuống mà thấp thì tăng lên tăng chỉnh rất tinh hoạt đây là con uh, uh, bu lông uh, hãm ví dụ mình cần mà dê nó chạy như này thì cần dê nó chạy như này thì chúng ta mở con bu lông này ra mở bu lông này ra là khi mà muốn cho cái rùa này, trượt rùa lăn này nó đứng im thì khóa lại thì mình chỉ để cây sắt để đi lại là được kia khi cần di chuyển thì chúng ta mở cái này ra và kéo đi kéo lại rất nhẹ nhàng sắt to bao nhiêu cũng làm được đấy <clears throat> khóa lại rất hiệu quả và khi tôi làm xong cái à, rùa trượt này thì mọi người làm không thể thiếu nó, nó được đẩy cắt xa cắt gần cắt xa cắt gần hay như nào thì mình đẩy kéo dần vào mình cứ cắt cắt đến đâu thì kéo dần vào đấy và những cây đang dài thì đẩy ra xa thì mình đẩy ra ít vào xa này cây sắt 6 mét mình đẩy ra 6 mét đấy rất chi là hiệu quả đấy mình uh, chia sẻ cái cái cái cái cải tiến cái công cụ trong ờ, làm việc thợ ờ, cơ khí mọi người thấy hữu ích thì ờ, cho mình một like chia sẻ và đăng ký để mình mình có động lực làm những video clip tiếp theo xin chân thành cảm ơn mọi người